chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh à, Linh đang ngồi ở bên một cái dòng suối Thì à, hôm nay tụi Linh đi chơi ở cái khu vực này Không phải là khu vực biển mà là khu vực suối, núi à, Tụi Linh à, Linh đã ngồi ở đây thì Linh đã trải qua một cái chặng đường dài để đi đến và ngồi tới được cái chỗ này rồi Linh muốn chia sẻ cái công đoạn đường mà tụi Linh đã trải qua ngày hôm nay để cho mọi người thấy là tụi Linh đã leo núi và đến thăm ba con suối này như thế nào thì uh, khi mà đến trước khi đến đây linh uh, tưởng tượng là con suối này nó sẽ giống như bên thị sĩ nhưng mà nó khác nhiều lắm à, mọi người à, xem clip của linh để à, biết là nó khác như thế nào nhé à, và à, nhớ là theo dõi suốt chặng đường chứ đừng có bỏ à, cũng à, ổn lắm nha cả nhà tại vì à, mỗi cái hành trình mình đi qua nó nó đều có rất là thú vị và à, linh muốn à, chia sẻ với mọi người và cũng muốn học hỏi của của những người làm YouTube á, để xem là bọn mình đi tới đâu và đi ở những nơi nào. Thật ra thì cho Linh uh, nói một tí về cái chuyện YouTube này. Hồi trước khi mà mình bắt đầu mình làm YouTube á, thì Linh uh, chỉ coi những cái chương trình mà mình thích thôi. Sau này thì mình đi giao lưu và Linh thấy là uh, coi mấy clip của mấy cái anh chị hoặc là các bạn trẻ làm youtube đó thì linh thấy rất là hay có cái cái cái tư duy rất là à, tất nhiên là ngoài những cái um, sorry phải nói là có những cái uh, clip nó nó nó không có ý nghĩa gì thì bên cạnh đó thì có những người thật sự có tâm để chia sẻ cái uh, việc làm youtube á thì linh thấy rất là hay linh học được rất là nhiều trong quá trình mình uh, làm và quay phim dựng phim rồi uh, cho mọi người biết uh, về cái công việc của mình và cái đoạn đường mình đi qua hoặc là những nơi mình đi tham quan á linh thấy rất là thú vị à, Linh cảm ơn tất cả các youtuber rất là nhiều và những người đã đồng hành xem với Linh dù không làm youtube nhưng là um, giống như là cổ vũ tinh thần bằng cách xem cái youtube của mình đó Linh cảm ơn cả nhà thật nhiều nhé bây giờ à, Linh sẽ quay lại cho mọi người coi cái chặng đường Linh đến đây là như thế nào là một cái thành phố mà tôi lên lên trên đường đi lên thấy nó rất là đẹp luôn cả nhà mà cái đoạn kia thì lên quay nó đẹp hơn còn bây giờ mình chạy vào thì mình thấy nó à, chưa có đặc biệt lắm nhưng mà cái đoạn mà mình chạy bọc qua đó tin lấy cái máy lên quay không kịp nhìn nó ngoài đẹp lắm nãy đi trên cái xe thì linh không thấy cái ờ, quay không được ở đây nhưng mà tới cái chỗ này thì linh thấy nó đẹp quá cho nên mới dựng là quay cái sò thành cho mọi người xem tụi linh đang đi trên đường đi tới cái ờ, cái tháp đó cái nhà cái tháp từ ờ, Cascatala of Litter nó đúng không nữa nhưng mà đi đi ngang thì thấy cái thành phố này đẹp quá cho nên quay lại cho mọi người xem đó mình nhìn mình chưa có thấy hết hết nhất là trong phone nó chứ ngoài là đẹp lắm nha cả nhà thuộc khu du lịch giống như cái dòng suối ở bên uh, um, bên thị sĩ nó có vẻ hơi hoang dã hơn nhưng mà mình không biết là bây giờ bên đây có nhiều nước không nha cái uh, dòng suối này dòng thác này tên là Le Cascatelle không biết nói đúng không nha cả nhà nước cũng lạnh đó cái nhà mình mình đè mình để chân xuống thì nó mát nhưng mà mình đi một hồi thì chơi chân đó onder water, hè? xã mình á ảnh leo lên đầu ngọn tháp để anh uh, ừ. ờ, chụp hình và khám phá mọi người thấy không không thấy để mình zoom vào cho mọi người thấy nha đây anh xã mình đó đó đó đó đó đó đó, thiệt tình luôn nguy hiểm ha mà ổng uh, vậy đó bởi bởi vậy đi với một cái người đàn ông như vậy thì mọi người hỏi làm sao mà mình không chơi mấy cái trò nguy hiểm cho được không chơi mấy trò cảm giác mạnh cho được nó thiệt mình cũng muốn leo chung với ảnh nữa nhưng mà tại vì mình mặc đầm á với lại mang đôi giày không phù hợp cho nên hồi nãy đó là mình tới cái dòng nhỏ bây giờ mình đi tới cái dòng thác lớn hơn nữa nha lớn hơn nữa nha nói ngồi bị lèo lưỡi tùm lum hết rồi phải tìm đường đi đây cả nhà đường đi xuống cái thác này rất là dốc và có nhiều đá cội đá nhỏ luôn á cả nhà thì mình đi mình phải rất cẩn thận nếu không thì mình sẽ bị trượt chân mình té xuống mặc dù ở dưới cái ờ, vực này thì có nhiều cây nhưng mà té xuống thì cũng đau lắm mình thấy có người đi lên rồi kìa rồi mình nghe tiếng ờ, thác mọi người có nghe không lên nghe tiếng thác rồi đó yeah. Dạ. mùa mùa mùa ờ, mùa xuân á mà nước uh, lớn thì chắc là ở đây sẽ rất là đẹp còn mùa này thì nước thấp quá cho nên mình chỉ thấy cái đá thôi cả nhà đây là cái dòng suối thứ ba nha khi mà mình tới rồi nước ờ, thấp quá cho nên ờ, mình thấy nó ờ, không có hùng vĩ mấy cái đoạn đường núi này thật có rất là nhiều nồng nọc <laughs> nó đụng nó nó nhảy tới trời nè cả nhà thấy không à, đây đây đây đây linh bắt được nó rồi à, mọi người thấy không ừ, nó về chứ nhiều quá nha cả nhà thấy chưa Ờ, này này này này này này đây, lịch luôn remdekje te maken en een oversteekplaatsje. Nou, het is wel gevaarlijk om hier zo over te gaan Ja, niet doen. ben je bang dat je naar beneden valt? Cuối cùng thì nhà Linh cũng lên tới được cái đỉnh hồi nãy mình đi xuống rồi. Chỗ này đi xuống bây giờ mình đi lên nó thiệt nha, quá trời mệt luôn y như là vừa đi khỏi cái cánh cổng địa ngục với cả nhà vừa đói vừa mệt kinh khủng luôn hồi muốn cũng có leo nó đâu mệt quá mệt rồi Ôi, trời mẹ ơi giờ là phải đi ăn theo cái dơi ăn tất cả luôn ăn hết trong cái cái hình luôn quá chứ đói rồi lần đầu tiên linh đi xuống suối chơi á cả nhà ố quên đi đi đi leo rừng leo núi mà không có đem theo đồ ăn á tại vì uh, mấy bữa trước cứ nói là thôi để cái uh, à, giỏ thức ăn khô ở nhà đi tại vì uh, không ai ăn hết rồi xong cái hôm nay đi xuống đây thì linh nói rồi nó giống như mình tưởng tượng là nó giống như là đi xuống cái dòng suối của bên đó ở bên bên bên thị sĩ á cho nên nghĩ chắc ở dưới người ta cũng có bán đồ ăn ai ngờ trời ơi đi xuống dưới xa muốn chết luôn mấy trăm mét không có cái gì ăn không có gì uống hết đây là có nước không thôi cũng tiêu rồi linh nói thiệt là linh đói dữ lắm luôn rồi đó mọi người thấy hồi nãy nói là đi ăn á mà tới giờ tìm cả hai tiếng đồng hồ mới ra cái chỗ ăn đó cả nhà đi vòng vòng cái chỗ này mà nhà hàng bên đây mọi người coi clip mọi người thấy rồi đó Linh nói là nhà hàng này mở cửa rất là trễ luôn 7 giờ 7 giờ rưỡi họ mới mở cửa mở nhà hàng là sớm nhất đó bây giờ mình 6 giờ thì bây giờ mọi người chỉ tới chỗ đây ăn mà Linh thật sự là không biết là cái chỗ này có đồ ăn không nữa nè nó là cái chỗ bên này bán đồ ăn ngon mà mình không biết là có đồ ăn ngon Linh quạo thiệt luôn á cả nhà đi tới nhà hàng nhà hàng nào cũng đóng cửa hết trơn và, và nhà hàng này là ngày mai mới mở cửa mình tìm từ hồi sáng tới giờ ngày mai họ mới mở cửa phải mua kem ăn cho đỡ đói rồi đến khi um, đi lại cái uh, chỗ khác ăn thôi quá trời đói quá trời. các bạn không tưởng tượng là mình quạo tới cỡ nào luôn luôn nó thiệt luôn á là tại vì á, từ mấy bạn biết mình đói là khoảng 4 năm giờ á, mà tới bây giờ 8 giờ mấy 9 giờ cửa hàng nó mới mở cửa nhà hàng nó mới mở cửa mà mình mới được ăn nãy giờ nãy giờ mấy bạn thấy là mình ăn toàn là món lặt vặt mấy món mà mình không hề thích không mà thì nó quả gì đâu á giờ vào thử tới cửa hàng này thử coi ăn nó có ngon hay không như cả nhà đây là khung cảnh phía trong nhà hàng họ bài trí cũng rất là đơn giản nhưng mà có mấy cái uh, giống như mấy cái cái vật tượng trưng về biển ở trên ờ, vách tường mình tới đây á, thì mình thấy cái thực đơn của họ có nhiều đồ biển lắm rất là trúng ý mình luôn trước khi mà ăn thì tụi mình uống rượu uống một tí rượu rồi uh, sau đó thì uh, tụi mình chọn món và cái món của mình ăn á thì có rất là nhiều cá và toàn đồ biển thôi cái món này thì trộn với lại cái uh, nếu mà ăn với spaghetti thì linh thấy uh, sẽ ngon hơn nhiều đẹp quá nhưng mà linh không giờ này tối quá không có ăn spaghetti nặng bụng lắm cả nhà ơi ừ, tại vì mọi người nghe linh nói ra họ ăn rất là trễ luôn họ ăn gì đâu mà bắt đầu buổi tối ăn tám, bảy tám giờ tối mới ăn tối thì linh không thể nào mà linh ăn spaghetti được dù là linh rất là đói luôn cái cá này thì họ ờ, không có nêm nếm nhiều đâu nha cả nhà họ chỉ để ờ, giống như là cái nấu nước súp cà chua đó nấu nước súp cà chua thôi mà như không có bỏ muối luôn á thức ăn thì rất là tươi nói chung là tươi lắm nhờ cái độ tươi á, cho nên mình ăn mình à, không có ngán chứ nếu mà nó mà không tươi á, mà mình không có một tí gì nêm nếm á, thì ăn cực kỳ ngán luôn linh à, cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của linh và mọi người thấy linh chia sẻ cái chuyến đi trong ngày hôm nay rất là dài và cũng hơi mệt nha cả nhà linh cảm ơn cả nhà nhiều chúc cả nhà một ngày thật là vui và hẹn gặp lại mọi trong clip sau nhớ like subscribe và chia sẻ dùm linh nhé một lần nữa linh cảm ơn thật